say, anyone you say. cái chìa khóa này các bạn cái chìa khóa này à, hãng Yamaha có làm ở trong cái mặt này nè nó có một cái miếng cao su đó, mình một cái miếng cao su đó khi mà mình bỏ quên cái này vô trong cái túi quần mà đem đi vô máy giặt quánh luôn mà nó không vô nước luôn các bạn cái ổ cái chìa khóa này cái chìa khóa điện tử này rất thấy là rất hài lòng hài lòng rất là hài lòng về cái chìa khóa này bây giờ chiếc xe này nó cho các bạn biết là nó chạy đối với mình mình là một người sử dụng xe mới biết sử dụng xe côn tay Đó. Rồi cho nên mình chỉ biết là nó nhanh nó mạnh vậy thôi chứ không có biết là ưu ưu điểm nhược điểm gì hết nhưng mà mình nhưng mà mình coi trên youtube đó mình thấy có chú đó chú chú đã có, có người chú đã mở cái này ra được rồi đó, và cũng đã à, chia sẻ cái vụ mà cái cháu ở đây luôn đó. thì mình cũng à, cảm ơn chú à, cho mình biết để mình à, phòng ngừa phòng tránh à, mình chạy nó kỹ hơn mình giữ nó kỹ hơn chút để khi mà nó gãy chấu gãy này kia hoặc là mình muốn gắn đồ gắn này kia đó thì mình biết vậy tới đây thì mình biết mình ngồi mình chỉ cho anh thợ chứ chứ à, không có thấy gì gọi là thiếu hết nhưng mà cái cái này nè cái USB đáng lẽ là người ta làm cái USB thì ngon quá bây giờ chơi thêm cái phải lấy cái tẩu đưa vô rồi xài sử dụng đó còn cái à, chìa khóa chìa khóa này nó chỉ có nút một duy nhất à tìm xe đó rồi à, tự nó tự nó khi mà bạn à, mở chế độ open đó mở chế độ open mà các bạn đi xa đi xa khoảng 2 mét này, đi xa khoảng 2 mét này đó xe bắt đầu xe bắt đầu kêu kêu nhắc nhở mình là quên chìa khóa đó hãng ờ, Honda thì không có hãng Honda không có rồi thêm một cái thứ hai Đấy, cái thứ hai nè đó ở đây các bạn thấy có khác biệt gì gì không đó là thiếu thiếu cái chỗ để giấy tờ đó, thiếu cái chỗ để giấy tờ là hai cái hai cái rồi thêm chỗ này nữa nè này ở chỗ này là mình phải cắt một cái đề can 155 mình dán vô đây đó. Đó, cái này thì cái này thì hãng làm giống như là một một ít ít chứ đâu phải 155 đâu đó, bắt buộc phải cắt cắt thêm chữ 155 dán vô đây để người ta biết ở ừ, xe này 155 có nhầm người nhầm tưởng xe này 150 nữa đó. <laughs> nhầm người nhầm tưởng xe này 150 rồi thêm cái thứ hai cái thứ ba nữa cái thứ ba nữa là là cái ờ, mình mua cái ờ, cái này đây mình mua cái này gắn vô mà cái này đời 2019 gắn vô cũng được nhưng mà phải bẻ bẻ một cái ờ, bẻ một cái lỗ đó, nó cạ bẻ tút mị trong đó mà tút mì trong đó đó, đó. rồi nó mới ngay chỉnh sửa nữa nó mới ngay chứ nó không có ngay nó về nó xấu xẹo à đó về xéo xẹo à còn cái đàn này á cái đàn này á thì nó dướng dướng dướng nhưng mà có nhiều người nói nó cũng khó gãy lắm nhưng mà thấy là nó gãy thì chứ, chứ không có gì đâu rồi rồi sau khi mình rửa xe mình có quay video cho các bạn xem đó các bạn thấy à, mình rửa xe thì nó, nó mình rửa xe rất là đơn giản chứ không có ngồi thì cọ đó có lắm thì mình phủ thêm một cái quá chất của Sonat thôi cho nó bóng nó giữ được cái độ bóng thôi đó. còn thôi là xe mình mua để mình sử dụng mình đi tới đi lui chứ không phải là xe mình mua để mà mình cắt mình chân đó. cắt mình chân đó. mình tới lui bắt buộc phải phải có chày phải có ờ, xét phải có này kia mới gọi là chiếc xe bỏ ra bỏ ra 60 triệu 60 triệu để mà sở hữu một chiếc xe mà để tối ngày đem vô cắt hoài rửa xong là cắt rửa xong rồi cắt thì nó cũng hư thôi nó cũng hư thôi nếu mà rửa không đúng thì nó cũng hư thôi mà rửa đúng á thì nó ít lâu hư chứ không phải là không hư đó mình cho mình các bạn cái việc đừng có đó, rửa đơn giản thôi nó cũng đẹp nó cũng sáng nó cũng bóng nó cũng có hiệu ứng lá sen mình rửa bằng xô nát đó chứ có gì đâu không có gì đâu rồi là khó khăn hết thì các bạn tránh ra quá đừng có rửa ờ, bằng à, xà bông nước rửa chén với xà bông giặt đồ là ok là chiếc xe của bạn nó nó nó, nó, nó, nó mới mới được khoảng chừng à, vài năm nó sẽ cũ xuống đó, trở thành xe cũ <laughs> còn muốn mới nữa thì tháo ra dọn si sơn lại